chào tất cả các anh em đang chơi sóc đĩa bịp cờ bạc bịp và đã chót thu tha thế nên cơ sở cờ bạc bịp của mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất đẳng cấp nhất và tinh vi nhất tôi khẳng định với anh em đồ này cho cả thầy thợ già cáo già đâu đi chơi kiểm tra thoải mái không biết là mình sử dụng cái đồ bịp gì anh em nhé anh em là xem video này thấy mờ thì bấm phần HD rõ nét hơn anh em là chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đỏ bên tay phải màn hình để đăng ký kênh theo dõi những cái đồ chơi mới nhất được cơ sở mình tải lên anh em nhé còn anh em là xem video mà không sử dụng thấy hay có ý nghĩa thì giới thiệu bạn bè giúp cơ sở để cho bạn bè vào bò anh em nhé mình không nói nhiều là dài dòng nữa mình nói trực tiếp luôn cơ chứ là nói luôn này đồ hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em đó là cái gì đó là đồ chơi sóc đĩa bịp đẳng cấp nhất và tinh vi nhất khi đi chơi em thì cầm cho mình duy nhất hai cái đồ này anh em nhé đó là nước từ la lô và máy báo dung nước từ la lô đấy anh em đi chơi bây giờ thể bằng bất cứ quân vị là bát đĩa như ngày xưa nữa anh em cứ cầm hai cái đồ này anh em chơi được anh em cầm đồ này và anh em xoa cái nước từ la lô này lên quân vị và anh em đánh thoải mái anh em nhé bát đĩa quân vị xanh chín của người ta hết mình không cần lừa cái gì cả để chứng minh là bát đĩa quân vị xanh chín mình sẽ thử về nam châm cho anh em xem anh em yên tâm này đây là cục nam châm này nếu mà đi xong đi sới nếu mà như ngày xưa anh em đã biết rồi anh em dùng quân tử là nam châm nó hút là anh em không chơi được anh em nhé dùng đĩa này nghĩa là dùng đĩa từ là nó sẽ dính nam châm đĩa này không này anh em này đĩa xanh chín này anh em này áp dụng xanh chín anh em này Đấy. cách chơi như nào giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em này khi anh em mua cái máy và lọ nước từ này của mình vào em nhé đây anh mở máy ra này anh em mua quả pin tiểu cho mình khi đi chơi ấy quả pin này thì chơi được khoảng 6 đến 8 tiếng anh em đánh thoải mái hết pin mình đi ra ngoài mình thay thoải mái anh em nhé đấy anh em lắp pin vào anh em gạt công tắc sang bên phải là bật gạt sang bên trái là tắt đây mình đặt sẵn cái phản hình bạc cho anh em này đấy là về phần cái máy và yêu cầu cái máy này anh em để cho người cao hơn quân vị cái thứ hai là anh em phải dựng đứng anh em nhé đây mình để cái bát đĩa này để cho anh em biết là cao hơn quân vị là dựng đứng này còn với cái quân vị này thế anh em xử lý như nào dùng như nào là cái lúc từ lan lô của anh em bắt theo đây anh em tháo ra cho mình anh em xoa tay này chỗ ướt tay đào này anh em này với con xoay đơn vị một là anh em xoa bốn trắng hai là anh em xoa bốn đen anh em không được xoa hai trắng hai đen anh em nhé xoa bốn trắng và bốn đen hoặc là anh em có thể xoa trước ở nhà xong đến anh em cắt cũng được đây mình làm video mình sẵn này mình sẵn quân cắt này mình xong cho anh em xem anh em xoa nhớ là lưu cho mình này xoa bốn trắng hoặc bốn đen anh em không được xoa ba trắng không được xoa hai trắng hai đen không được xoa ba trắng một đen bởi vì sao khi nước từ la lô này nó thẩm thấu chỉ có một mặt thôi con vị úp hay ngửa nó sẽ báo về cái máy từ để cho anh em biết còn nếu anh em xoa hai trắng hai đen thì có khi con úp con ngửa thì nó báo năng lượng cái máy này anh em không chơi được anh em nhé anh em xoa xong anh em để khoảng từ 10 đến 20 giây là nước sẽ thấm vào con vị này và anh em chơi được anh em đấy để 10 đến 20 giây này khi xoa xong là anh em cái lọ nước này anh em phải để xa ra để cho nó tránh nhiễm này anh em nhé nguyên lý và cách báo của máy này như là đây sẽ nói này anh em nhớ đây lẻ sẽ là dung một tứ tử không dung và sấp đôi dung hai anh em nhé lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung đây bây giờ mình để luôn là tứ tử này nhắc lên này đặt xuống này nghĩa là nó cao lúc khi người ta sóc ấy là quân vị có thể nhảy đặt xuống quân vị này thì mình mới báo này tứ tử không bao dung anh em ạ à. lẻ này đây mặt lẻ úp xuống mặt lẻ này ba đen ba trắng được đấy anh em nhé nhắc lên đặt xuống này máy sẽ đọc và báo cho anh em một dung này anh em biết nghe có rõ còn cái máy này là kêu rất là êm thì anh em khó cảm nhận tiếp này mình để ba đen này nhắc lên đặt xuống này máy vẫn rung một anh em nghe rõ không nhỉ máy vẫn dùng một tiếp theo này để xuất đôi này sấp đôi trong hai nhịp rất là rõ ràng anh em nhé bây giờ mình sẽ sóc trực tiếp cho anh em xem và anh em cảm nhận này sóc đều quân như này máy báo dung hai tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa nó là sấp đôi đấy anh em có bao nhiêu bán nhà đấy chắc này anh em mở bát này chuẩn xác 100 trăm để thử cho anh em vài tiếng bạc nha anh em nhé máy không báo gì cả tôi khẳng định với anh em trong nó là tứ tử không biết tứ tử trắng hay là tứ tử đen anh em cứ đánh sạch mặt trắng cho mình này đấy có bao nhiêu ba người yêu đến cắm vào video đánh chắn này và bát này đấy tứ tử trắng chuẩn xác anh em nhé sau tiếp này mấy báo thứ một tôi khẳng định với anh em trong bắt trong đĩa là lẻ là anh em có bao nhiêu anh em đánh tất cả lẻ cho mình này mà bát này ba trắng này mình sóc rất là đều tay sấp đôi nhịp sang tứ tử, tử. nó nhịp sang lẻ máy này báo dung hai tôi nghe rất là rõ ràng tôi đánh với anh em trong bát trong đĩa là sắp đôi này có bao nhiêu anh em sụt tất sắp đôi này mà bát này đấy đây là cái đồ tinh vi và hiệu quả nhất chuẩn xác nhất hiện nay mình giới thiệu cho anh em này máy vẫn báo dung hai vẫn giữ nguyên vị sắp đôi anh em nhé chuẩn xác 100% đấy sóc kỷ lệ anh em một tiếng này máy vẫn số hai tôi khẳng định với em trong bắc trong đĩa là giữ nguyên vị sân đôi anh em có bao nhiêu đánh đặt cho mình đánh chắc này bán cả hà nội chắc này Đấy. mình vừa test thử cái đồ sóc đĩa bịp mới nhất và đặc cấp nhất hiện nay đến cho anh em anh em là có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại dưới màn hình ấy anh em đến trực tiếp cơ sở nhé anh em test hàng hàng đúng trên video thì anh em hạn lấy hàng anh em nhé hiện nay rất nhiều cơ sở làm ăn không uy tín bán cho anh em rất nhiều hàng bớt anh em phải thận trọng em muốn những cơ sở rõ ràng số điện thoại đau hàng thì anh em mua đấy còn nếu anh em ở xa không đến được thì mình ship toàn quốc gửi đến cho anh em đấy. anh em thấy hay thì chia sẻ bạn bè với mình anh em nhé cảm ơn anh em đã xem clip này xin chào tạm biệt anh em chào anh em lại sắp đến cái Tết 2020 rất nhiều anh em có nhu cầu đi chơi giải trí chơi kiếm ăn chơi Tết chơi sóc đĩa bịp thì hôm nay đại lý cờ bạc bịp của mình sẽ làm một cái video về đồ chơi mới nhất này về đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất này để phục vụ cho anh em chơi cái Tết 2020 anh em nào trong năm đã thua tha, xa bờ thì tận dụng cái đồ chơi mới này để anh em vào bờ anh em kiếm cái Tết ấm cúng hơn còn anh em nào mà muốn có tiền đi chơi Tết hoặc là muốn có một ít vốn để ra Tết làm ăn thì anh em sử dụng cái đồ bịp mới này để anh em kiếm tí anh em nhé đấy rất nhiều anh em có phản ánh mình là khi đi chơi là anh em không luồn được cái quân vị hay bát đĩa gì cả thì với cái đồ chơi mới lại anh em không phải luồn cái gì cả cơ sở mình sản xuất ra cái đồ chơi mới anh em đi chỉ cần đi tay không anh em vào sòng mình sới anh em đánh bại người ta luôn anh em nhé đấy anh em là xem video này của mình thế mà thì cứ bấm phần HD bấm phần phân giải tốt nhất sẽ rõ nét hơn anh em nào mà chưa đăng ký đăng ký kênh thì nhanh tay bấm phần đăng ký kênh để khi mình ra những đồ chơi mới về cờ bạc bịp sắp đi bịp hay bài lá bịp là anh em sẽ theo dõi được đồ chơi mới nếu anh em không sử dụng thì ít ra anh em cũng tránh được người ta bị bịp anh em nhé còn tôi, cái thời buổi bây giờ tôi khẳng định với anh em là không có chuyện là cờ xanh cờ bạc xanh chín nữa cờ gian bạc lợn hết anh em ạ à. anh em yên tâm là không cờ bạc xanh chín anh em phải tận dụng đồ bịp mời anh em đi kiếm một tí anh em nhé những người nào biết chưa biết thì anh em có thể bịp người ta mình không nói dài dòng nữa bây giờ mình sẽ đi test và trực tiếp cho anh em xem để anh em biết được cái đồ này nó tinh vi và đẳng cấp như nào mà tôi nói là hiệu quả cực cao luôn qua được tất cả các thời thợ luôn anh em đi chơi anh em chỉ cần đi tay không thôi đấy đấy là cái gì đây trên này anh em đang xem đây nhất nó là nước từ la lô khi đi chơi anh em chỉ cần xoa cái nước từ la lô lên con vị này là anh em chơi được anh em kèm theo đó là anh em phải cầm cái máy đen trắng này anh em để trên người anh em nhá cái máy đen trắng này sẽ bắt con vị này qua bát đĩa khi nó có cái nước từ la lô thấm vào con vị này rồi khi quân vị này nó úp hay ngửa về sắp đôi hay về lẻ hay về chẵn nó sẽ báo về cái máy này máy này sẽ đọc được hay báo cho anh em biết để anh em cảm nhận luôn đấy nguyên lý của nó thì mình nói này lẻ dung một sắp đôi dung hai và tứ tử không dung đấy. bát đĩa gì xanh chín của người ta hết để chứng minh điều đó mình bây giờ mình test thử luôn bát đĩa xanh chín này đầu tiên là sòng sới to nó sẽ đi test nam châm anh em nhé bây giờ mình test thử cục nam châm này anh em này đây nam châm không hề hút như ngày xưa đi chơi nếu mà anh em chơi mà anh em có nam châm là họ lỏ luôn anh em nhé không chơi được đấy. đây làm chồng không hút này đĩa cũng không hút này anh em đĩa hoàn toàn thanh chín này anh em đĩa không đổ này. bát cũng thế anh em nhé đấy, bát đĩa đây đấy tiếp theo mình sẽ đi thử cái ờ, soi trực tiếp cho anh em xem đây bát không tăng tích gì bát hoàn toàn sinh chín của sòng sới người ta luôn anh em anh em đi chơi anh em không cần luồn bát đĩa gì này đây bát đĩa không mềm, quân vị không tan luôn này anh em này soi luôn này anh em này đấy, không có tan tích gì nữa chứng minh cho anh em là đồ này là đẳng cấp như nào này mình không dùng đồ biệt gì để tường dựng video này rất nhiều cơ sở là không có đồ này anh em nhé không phải là ai có đâu anh em mua hàng tránh phải hàng giả anh em đến trực tiếp cơ sở anh em test hàng đúng hàng đến trên video thì anh em mua hàng anh em ạ còn không đúng thì anh em không lấy hàng Đấy. bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng này. đầu tiên là cái máy này khi mua về này anh em mở cái máy này ra Đấy, lắp cho mình cái pin vào Đấy. lắp pin vào anh em cài công tắc sang bên phải là bật này anh em này cài công tắc sang bên phải là bật này lắp vào cái máy này anh em lưu ý nhá là phải để cao hơn đơn vị anh em để trên người mình là thoải mái rồi anh em không được để thấp hơn quân vị đấy nhờ anh em bảo để thấp hơn là nó không báo à, nhờ anh em bảo là không báo hóa ra là anh em để thấp hơn đấy có anh em phải để cao không vị anh em để trên người này đây mình để mình gắn ở đây để cho anh em cảm nhận này đấy. còn với cái lớp từ lô này anh em mở cái lắp này ra nước này ra em xoa vào đó bốn đầu ngón tay cho mình này xoa bốn đầu ngón tay nhé anh em sẽ chấm vào quân vị cho mình nhé đây nói chung là tùy theo anh em anh em có thể xoa trước vào một lá bài anh em cắt được hai là anh em có thể là uh, ờ, đến anh em giả vờ như mình đây giả vờ trò bốn con vị đây mình xoa bốn con tay mình trò bốn con vị này đấy anh em lưu ý là chỉ xoa bốn trắng hoặc bốn đen anh nhá không được xoa hai trắng hai đen máy nó sẽ bị loạn không bắt được khi bốn trắng bốn đen là thấm con vị con vị úp hay ngửa nó sẽ báo về cái máy đen trắng này cho anh em biết và anh em cảm nhận nguyên lý mình đã nói rồi lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không hề dung anh em ạ à bây giờ mình sẽ đi test trực tiếp cho anh em xem độ chuẩn xác của nó như nào anh em nhé đây sắp này độ xa của nó khoảng được 2 mét anh em ạ máy báo dung một rất là rõ ràng nhưng nguyên lý mình vừa đã nói trong bát trong đĩa là lẻ anh em có bao nhiêu anh em đánh tất là lẻ khẳng định anh em trong bát trong đĩa lẻ đánh cả loại lẻ luôn này anh em này ba đen này anh em này từ tiếp này dung hai nó là sấp đôi anh em nhé khẳng định với anh em trong bát trong đĩa nó nhảy cầu lệch sang cầu sấp đôi này anh em này chuẩn xác 100 trăm luôn chồng vị để vị nó báo hết cho anh em anh em nhé thử tiếp này anh em mua hàng cứ qua trực tiếp thử hàng đúng trên video thì anh em lấy không đúng thì anh em không lấy anh em ạ máy vẫn giữ nguyên vị trong bát trong đĩa vẫn là sấp đôi anh em có bao nhiêu anh em vẫn đánh mặt chắn cho mình này mở bát này vẫn sấp đôi này anh em này máy lại dung một lại nhảy cầu từ lẻ sang ờ, sấp đôi anh em nhá có bao nhiêu anh em đánh tất bằng lẻ này đấy chuẩn xác này từ sấp đôi sang lẻ như mình nói lộ đây đánh tất bằng lẻ này tiếp này mấy lại dung hai nó lại nhảy sang cầu sấp đôi anh em có bao nhiêu đánh tất mặt chắn anh em nhá Đấy, chuẩn xác 100 trăm kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa này vẫn giữ nguyên vị anh em có bao nhiêu anh em vẫn đánh bật cầu cho mình đánh tất cả loại này chẵn này sắp đôi này anh em này mở phát này chuẩn xác 100 mình kỷ lệ đây một tiếng bạc cuối nữa anh em nhé dung một đó là nhảy sang cầu lẻ anh em có bao nhiêu đánh gấp tất bật lẻ này mở phát này Đấy. chuẩn xác 100 trăm không có sai sai lệch gì khi mua hàng anh em đến trực tiếp cơ sở mình test hàng đúng như chữ hàng trên trên video thì anh em lấy hàng anh em ạ để tránh phải hàng giả anh em nhé lên mua những cơ sở uy tín làm ăn online khi chơi xong anh em tháo cái đầu này ra anh em cất cái này đi để lâu nó pin trong này nó sẽ hỏng máy anh em ơi Đấy. ngoài cái đồ sóc đĩa bịp ra thì rất nhiều đồ bịp nhà mình đều có hết anh em cần tư vấn anh em đi chơi như nào em mua cái gì anh em bố trí sòng suối sân bay như nào alo cho mình qua số điện thoại 0987 03 thứ hai hoặc thứ hai mình sẽ tư vấn cho anh em để cho anh em thắng mọi cuộc chơi anh em nhé anh em mang tiền về nhà cho vợ cho con cảm ơn anh em xem clip này của mình xin chào tạm biệt anh em sắp đến ngày Tết 2020 anh em nào chơi sóc đĩa mà đã thua tha xa bờ thì xem kỹ cái video của mình hôm nay mình làm cái video về đồ chơi sóc đĩa biệt mới nhất hiện nay tinh vi nhất đẳng cấp nhất để phục vụ cho anh em để cho anh em gỡ gạt nặng như gì anh em đã mất anh em nhé anh em là xem video này thấy mà thì bấm phần HD xem rõ nét hơn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký để theo dõi những sản phẩm và sóc đĩa bịp mới nhất đấy trên màn hình anh em đang xem đây là trên tay mình đang cầm đây là cái dụng cụ chơi sóc đĩa đẳng cấp nhất và tinh vi nhất khi đi chơi anh em không cần phải luồn quân vị hay là bát đĩa gì cả anh em chỉ cần đi tay không là anh em bắt được anh em nhé đấy còn bây giờ mình sẽ đi về test hàng thử hàng thực tế cho anh em xem độ chuẩn xác của nó như thế nào anh em ạ như mình nói là khi đi chơi anh em không phải mang bát đĩa quân vị như ngày xưa nữa anh em chỉ cần tay không và kèm theo cái lọ nước dung dịch từ lạ lô này anh em bôi lên quân vị đấy khi anh em bôi quân vị nó sẽ có trách nhiệm là cái máy này sẽ bắt được cái quân vị này mặt nào có nước vị mặt nào không chẵn hay lẻ sẽ báo về cho anh em để cho anh em biết được chẵn hay lẻ anh em đánh anh em rất là đơn giản đây chuẩn xác 100% bây giờ mình sẽ thử trực tiếp cho anh em này để đảm bảo bát đĩa xanh chín quả sòng của sới mình không cần lần đò thì bây giờ trước tiên mình sẽ đi test về test bát đĩa cho anh em biết nó là xanh chín trước tiên mình đi test năm năm châm anh nhá đây là cục năm châm này đầu tiên test con vị này nếu con vị có năm châm là sòng sới bỏ luôn không chơi đấy anh em nhé như ngày xưa là những quân vị đồ là còn nam châm hút hết đây là quân vị nam châm hút để em này bát đĩa làm châm không có tang anh em nhá không dính gì nhé đấy để bát này bát hoàn toàn xanh chín bát ở ngoài chợ luôn anh em ạ tiếp theo mình sẽ thử về soi trực tiếp cho anh em đấy bát đĩa trong veo xanh chín này không đồ này anh em này để đảm bảo tránh bị lừa bịp anh em cũng đến trực tiếp mang bát đĩa đến cửa hàng anh em thử hàng đúng hàng như trên video thì anh em anh em lấy nếu không hàng đúng như trên video thì anh em không lấy nhé hiện nay rất nhiều hàng giả rất nhiều nơi không làm được nhưng họ cứ quay clip đều họ đều <clears throat> làm giả cái, cái đồ này của mình và anh em mua về anh em không chơi được đấy anh em cứ đến trực tiếp cơ sở cơ sở một của mình để bến xe mỹ đình cơ sở hai bến xe miền đông anh em nào gần ở đâu thì qua đấy <clears throat> bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cách dùng này với cái lọ nước từ la lô này mình nở ra này anh em này một anh em có thể bôi trước ở nhà đấy mỗi lần bôi là anh em bôi chơi được khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ anh em nhé anh em bôi là tùy nha đây mình bôi trực tiếp mình xem cái video mình bôi bôi cho anh em này anh em chấm một anh em chấm bốn trắng hai anh em chấm bốn đen anh em nhé anh em không được chấm ba trắng một đen hoặc là anh em không được chấm hai trắng hai đen bởi vì sao bởi vì khi chấm thế là cái mặt vị để úp hay ngửa nó sẽ máy sẽ không báo được anh em bắt buộc phải chấm bốn trắng hoặc bốn đen đây mình đang chấm bốn đen rồi anh em nhé bây giờ mình để khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ khô với cái máy này thì khi mua về sử dụng như sao thì anh em sẽ bóc cái máy ra cho mình này lắp quả pin theo đúng chiều này anh em này anh em gạt công tắc này lên Đấy, gạt công tắc lên nó sẽ bật này anh em này gạt gạt sang phải là bật anh em nhé nguyên lý của nó thì anh em để cái máy trong người để yên lặng cái thứ hai là máy này phải để cao hơn quân vị đấy ở đây cái video này mình để lên cái hộp này để cho anh em xem là nó sẽ cao hơn quân vị này đấy nguyên lý của nó là lẻ dung một xuất đôi dung hai và tứ tử sẽ không dung anh em nhé đấy bây giờ mình sẽ đi sóc trực tiếp cho anh em xem để xem cái độ chuẩn xác của nó như nào anh em ạ máy báo dung hai sấp đôi chuẩn xác 100 trăm anh em lẻ dung một sấp dung hai sấp đôi và tứ tử không dung anh em nhé đây sóc đôi hai vị hai trắng hai đen này sóc tiếp này sóc tơi sóc thoải mái nha em không cần sóc kỹ à, không cần sóc nguyên lý cứ sóc bình thường đợi hai ba giây máy không báo tôi khẳng định với anh em trong mắt trong đĩa là tứ tử anh em có bao nhiêu anh em đánh tất mặt chắn tất mặt tứ tử cho mình này mà bác này tứ trắng 100% là chuẩn xác này thử cho anh em vài tiếng bạc luôn anh em nhé nếu báo dung một tôi khẳng định với anh em trong mắt trong điên đó là ba đen hoặc là ba trắng là lẻ anh em đánh cầu lẻ này đây chuẩn xác chưa nó là ba trắng này anh em này Đấy, một mặt đen ba mặt trắng này tiếp này không thể sai được anh em với cái máy người có thể nhầm máy không thể nhầm được anh em ạ máy báo dung hai là sắp đôi đây chuẩn xác 100% luôn kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa để cho tiếng là sai không anh em nhé máy vẫn báo dung hai tôi khẳng định em là vẫn giữ nguyên vị suốt đôi anh em có bao nhiêu đánh tất mặt trận này đánh cả hoặc là mặt trận này mà bát này Đấy. thử kỷ niệm cho anh em một tiếng cuối này anh em này gần tết là anh em tận dụng cái đồ chơi mới này anh em vào bảo nhé máy báo dung vị cầu nó nhảy sang cầu lẻ anh em có bao nhiêu đánh tất mặt lẻ cho mình không biết về ba trắng bên em đánh tất mặt lẻ này anh em này đánh cả rồi đánh cả vợ con này lẻ này là anh em vào được bờ này Đấy. đây là cái đồ bịp đẳng cấp nhất tinh vi nhất của cái tết 2020 này anh em là có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0987 03 thứ hai mình tên là Quang mình sẽ tư vấn cho anh em anh em có thể mang trực tiếp bắt đưa quân vị đến nhà mình thử hàng đúng hàng trên, trên video thì anh em lấy anh em là ở ờ, ờ, những cơ sở để anh em có thể qua trực tiếp cơ sở một là bến xe mỹ đình cơ sở hai là bến xe miền đông đấy anh em xem video không dùng đến thì có thể giới thiệu bạn bè giúp mình cảm ơn anh em đã xem clip này của mình rất mong muốn được phục vụ anh em xin chào tạm biệt anh em